Rồi ok các bạn ơi thì đây là một cái sổ tiết kiệm online của ngân hàng Kim Long Băng các bạn Mình gửi tiết kiệm tên app uh, Kim Long Băng uh, ờ, Lút nha các bạn Thì đây đây là kỳ hạn nha các bạn Kỳ hạn thực tiễn 12 tháng à, Lãi suất nó là 6.76% trên năm bạn Thì tiền gửi mình nhận được 12 ờ, tháng là 67.600 ha Đây là cái hạn mức chi trả và ngày đáo hạn ha Rồi ok các bạn ơi thì hôm nay mình sẽ tiến hành mở tiết kiệm online tên app Kim Long Băng Loot nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video mình ha. Đây, khi mình tiến hành vô thì đây có chuyện tiền nè, tiết ờ, bên một tiết kiệm và thanh toán và một ờ, nạp tiền ha. Thì bên dưới là các chức năng khác. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mở tiết kiệm online ha các bạn, tên app Kim Long Băng Loot. Có gì ưu đãi không các bạn? Đây, nó có là gửi tiết kiệm tại quầy ha. một đầu tiên cái mục thứ hai là nó gửi tiết kiệm online nha các bạn mục thứ ba là gửi tiết kiệm tích lũy với mục tiêu cái này là gửi như bạn thích gấp ha còn để mình vô cái gửi tiết kiệm tại quầy thử xem đó thì hiện tại các bạn gửi tiết kiệm tại quầy thì các bạn sẽ có sổ tiết kiệm này sẽ nó sẽ nổi lên nha các bạn đó rồi cái mục thứ hai là mình sẽ gửi tiết kiệm online mình gửi ở mục này nha các bạn rồi ok các bạn thì à, khi à, các bạn truy cập vô cái gửi tiết kiệm ha thì ở đây nó để quy định nè là tối thiểu một cái sổ tiết kiệm của mình là 500 ngàn nha các bạn thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình gãy à, một triệu thử nha các bạn coi cái mức lãi suất nó được bao nhiêu nha à, ở bên dưới là cái à, kỳ hạn của nó nha các bạn thì mình sẽ truy cập vô nó thì ở đây nó để kỳ hạn à, của một cái sổ tiết kiệm một tháng là 3.2 phần trăm trên năm các bạn còn cái mức uh, tối đa 12 tháng của nó là 6.76 phần trăm trên năm còn bên dưới là cái 13 tháng 15 tháng 18 tháng thì nó dần dần cao lên nha các bạn thì hôm nay mình sẽ gửi thử 12 tháng đó và mức lãi suất 1 triệu nha các bạn nha đó, thì bên dưới này nó đã tính tiền ra mình số tiền lãi của mình ở dưới bên dưới đây, đây số tiền lãi mình là 67 ngàn đó 600 đồng đó ngày đáo hạn của mình là ngày 7 tháng 1 năm 2022 ha đó là một năm rồi sau đó các bạn sẽ nhấn ô tiếp tục giúp mình ha thì ở đây là nó sẽ hiển thị là lãi gốc và tái tục nếu mình tắt toán sổ ha và tự động tắt toán đó, rồi lãi chuyển ờ, sang tài khoản gốc rồi, ok thì hôm nay mình sẽ chọn cho nó là sau khi tái tục thì nó sẽ tự động tắt toán và chuyển gốc tài khoản vào tài khoản thanh toán nha các bạn. Sau đó các bạn nhấn tiếp theo. Đó. Thì ở đây nó kỳ hạn nó sẽ hiện lên kỳ hạn của mình nè, rồi lãi suất, mức lãi suất ha. Rồi cái tiền lãi cuối kỳ. Đó, bên dưới là nó hình thức tái tục ha. Rồi, cái ngày hiệu lực là ngày 8 tháng 1. Đó, ngày đáo hạn là ngày 8 tháng 1 2022. Sau đó các bạn nhấn ô tiếp tục giúp mình ha. Đó thì nó sau đó nó sẽ hiện lên một cái mã uh, ờ, Otaken nha các bạn thì cái mã này các bạn sẽ đổi lúc mà mình tạo ờ, app Kim Long Băng nè sau đó các bạn nhấn ờ, xác nhận với mình nhập cái mã OTK vô rồi nhấn xác nhận đó, thì nó sẽ báo là mình đã gửi thành công này các bạn đó. thì trên cái ờ, này nó sẽ hiện thị lên tất cả các thông tin của mình các bạn có thể xem cái giấy xác nhận tiền gửi online ở đây ha các bạn truy cập vô nó thì nó sẽ nổi lên đó. thì những cái thông tin của mình nó sẽ nổi ở ở đây ha rồi các bạn có thể uh, truy cập vào nó vào một trải về ờ, để mình xem các bạn rồi các bạn sẽ thoát ra rồi thì đây là cái uh, cái sản phẩm của mình mới gửi ha mình sẽ mở lên như thế nào các bạn Ok thì nó sẽ hiện lên tất cả các thông tin của mình ha gồm số tiền gửi nè cái uh, kỳ hạn đó rồi lãi suất các bạn có thể nhấn uh, các, các bạn kéo xuống và các, các bạn cũng có thể thất toán ở đây ha đó sau khi ờ, tất toán thì nó sẽ hỏi mình có muốn tất toán hay không nếu các đồng ý đồng ý thì nhấn vô cái mục là có để mình tất toán cái sổ này ha rồi sau khi ờ, các bạn kiểm tra lại đó rồi các bạn nhấn vô mục là tất toán ha thì ờ, sau khi nhấn thì các bạn đợi cho nó chạy vậy đó rồi nó sẽ gửi mình nó đưa mình tới cái bảng OTK thì mình sẽ nhập mã OTK của mình lên để lấy mật khẩu sáng số như các bạn ok để mình nhập OTK của mình lên thì nó sẽ nổi lên 6 số như thế này 293 540 nha các bạn sau đó các bạn nhấn ô xác nhận giúp mình ha rồi đây đây là cái sổ mà mình đã tất toán thành công một triệu cho các bạn thì cái số tiền này nó sẽ chuyển trực tiếp về tài khoản ờ, Kiên Long băng của mình nha các bạn để mình thoát ra ngoài và mình sẽ vô mình mở ờ, thử cái tài khoản mình đây cho các bạn thì đây là số tiền của mình nó mới hoàn lại ha và đây nó báo tin nhắn từ ngân hàng Kiên Long nữa các bạn đó rồi để mình mở lên cho các bạn xem đây các bạn nó mới cộng vô cho mình một triệu ha thì cái sản phẩm này các bạn có thể gọi và các bạn có thể tất toán bất cứ lúc nào nha các bạn đó. rồi ok thì à, để mà tiếp tục cái những cái ưu điểm thứ hai của nó thì mình sẽ à, thử nạp tiền điện thoại thử coi nó có ưu điểm gì nha các bạn đây trước tiên các bạn à, nhập số điện thoại mình vô xong các bạn chọn cái số tiền mình cần nạp điện thoại bao nhiêu nhé các bạn đây mình sẽ nạp 50.000 nha các bạn đó. sau khi các bạn chọn cho số tiền xong các bạn nhấn tiếp tục giúp mình ha đó. thì nó sẽ đưa mình tới cái giao diện như thế này đó mình sẽ kiểm tra lại đó. và số tiền nó hoàn cho mình nè là mình chỉ mất có 49.000 mà là mình nó chiết khấu mình được 1.000 nha các bạn rồi sau khi kiểm tra xong các bạn nhấn ô thanh toán giúp mình ha rồi thì nó đưa mình tới mã OTK thì mình nhập cái mật khẩu OTK của mình vô nó sẽ hiện lên 6 số mật khẩu như thế này để mình nhấn xác nhận rồi để nó chạy trong giây lát ha đây nó báo mình đã nạp tiền điện thoại thành công ha đó đây nó gửi tin nhắn qua số điện thoại mình nè các bạn rồi ok thì ở đây nó cũng có một là thanh toán cái app này cũng có cái chức năng thanh toán nha các bạn nó gồm có thanh toán hóa đơn điện nè nó lên nước tiền hình internet dịch vụ khác miễn phí vân vân thì cái này nó cũng tương đối là giống như cái app của ngân hàng Sacombank ha rồi thì mình sẽ tiến hành mình vô mình chuyển tiền thử nha các bạn để mình chuyển tiền thử coi nó có rẻ phí hay không thì theo mình được biết là phí ờ, tài khoản của các ngân hàng trên app này chuyển tiền đều miễn phí nha các bạn đây mình sẽ chuyển tới ngân hàng nha ok mình sẽ chọn ngân hàng à, số tài khoản của ngân hàng Sacombank của mình ha sau đó các bạn điền những số tài khoản là số tiền nội dung chuyển giải nội dung các bạn nó để là không bắt buộc ha sau khi đã điền đầy đủ thông tin như là số tài khoản số tiền các bạn nhấn tiếp tục giúp mình ha đây nó để là cái số tiền giao dịch của mình không ờ, chuyển tối đa phải là hơn 50 ngàn các bạn đây là mình chuyển lại ngược lại ok đây mình thoát ra mình chuyển thử 50 ờ, ngàn các bạn xem ha rồi sau khi điền đầy đủ ờ, số tiền mình sẽ nhấn ô tiếp tục tiếp tục ở bên dưới này Đó, nhấn chọn vô ô tiếp tục rồi nó sẽ đưa mình về cái gì này các bạn sẽ nhấn ô tiếp tục giúp mình luôn đó ok thì nó sẽ ờ, hiện lên một cái thông tin để mình kiểm tra lại sau đó các bạn nhập cái mã OTCAN của mình vô ha đó rồi xong các bạn nhấn ô xác nhận giúp mình đó đây là số tiền mình đã giao dịch thành công chuyển khoản qua ngân hàng Sacombank nha các bạn là tài khoản của mình luôn ha và bên dưới là tài khoản của ngân hàng Kiên Long và kế tiếp là tài khoản của ngân hàng Sacombank đó